đã diệt uh, phát đầu tiên là được chết một được một tiên rồi xong bắt đầu chúng vẫn uh, ném đi đoạn lên uh, ờ, ném đi đoạn lên thì nó không vào hào đâu nó ném không chưa tới ừ. thế là, là đi đoạn nổ họ chúng vẫn là nằm xuống là tôi ngay chỗ cái chuồi ấy là chỗ ấy họ liền rất đông cho nên là tôi bắn phát một phát từng uh, tiền một phát nào tiên phát ấy tức là trên bảy thằng ngay ngay tại chỗ cách bờ hào xuống ờ, khoảng độ 4 mét dạ. từ lúc đến giờ thì ờ, tôi có nghe qua các câu chuyện của đồng đội mình ấy thì có vẻ như trên cái mặt trận của tiểu đoàn năm kiên cường đảm trách thì cái nơi mà khốc liệt nhất chính là đại đội 3 vâng và ở đây thì hình như anh cũng là một người ở một nơi rất xa so với các đồng đội ở đây về đây vâng, vâng. thưa quý vị và các bạn Chúng ta đang theo dõi câu chuyện của một cựu chiến binh của đại đội 3 tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cựu chiến binh Hoàng Ngọc Yêu với câu chuyện của tháng 2 năm 1979. Xin mời anh. Yeah. Dạ. Tôi uh, là tôi ở bên uh, biên giới về địa đạo tức là giáp đường ngang sang bên ờ, ở bên bên lương trẻ lên đấy tức là đầu tiên thì chúng ờ, <clears throat> ở dưới liên thì nổ súng được phát súng đầu tiên là tôi đã diệt ờ, phát đầu tiên là được tiết một được một tiên rồi xong bắt đầu chúng vẫn ném đi đạn liên, uh, ném đi đạn liên thì nó không vào hào đâu nó ném không chưa tới uh, thế là đi đạn nổ họ chúng vẫn là nằm xuống là tôi ừ, ngay chỗ ờ, cái chuối ấy là chỗ ấy họ liền rất đông cho nên là tôi bán phát một phát từng uh, ờ, tiền một phát nào trên phát ấy tức là trên bảy thằng ngay ngay tại chỗ cách bờ hào xuống uh, khoảng độ 4 mét yeah. Dạ. tức là xong là anh em mấy anh em thì ở đường hào ngang tức là chạy lên thì tôi không biết cái nào còn một mình tôi vẫn chạy xung quanh ờ, đường hào tức là cuối cùng chúng tấn công lượt thứ hai là chúng thổi kèn nghe thấy tiếng kèn bắt đầu là chúng là hô lên hô lên thì lúc ấy thì chúng lao lên thì với mình tôi mới kiên được có hai người với chú kiên thì uh, cầm uh, ờ, lvd tôi thì cầm uh, ak sau lúc ấy thì tôi mới quạt hết một băng ông Trung kiên hết một băng thì họ lại lui xuống lúc chết cũng giết nhiều đấy nhưng mà cũng không nhớ được lời hết bao nhiêu ờ, tiền nhưng mà chết nhiều đấy. sau bây giờ đợt hai là hết đạn rồi mới đi bảo vệ cho ông uh, ờ, trung kiên để lắp uh, đạn vào băng uh, băng uh, NVD đấy gọi là trung liên đấy thế đang lắp là bắt đầu họ lại thổi kèn để tiếp tục họ nhảy lao lên thì lúc ấy ờ, bây giờ là nó ném điều đạn liên thì khói mù hết chứ không nhìn thấy cái gì nữa xong rồi chạy ngang trong kia thì đường à, hào ngang ở bên à, có hồng à, hồng, hồng đại liên một rồi ấy. thì có tức là họ với ù ạt liên thì tôi vẫn lại tiếp tục bắn đợt thứ hai cái chỗ bên nhà nguyên buổi chè ở ờ, buổi buổi đường chè với buổi nứa đấy tức là rất nhiều đến rất nhiều có hai anh em rồi đúng ấy là anh em ờ, bên chạy hết rồi thì là cuối cùng là lượt ba là họ lên được thì tôi mới lui ra lui ra thì ngay chỗ hồ tôi có một cái hầm để lưu đạn ở bên bên ngoài này cách đường ngang vào ờ, bên mép sân bóng ở bên kia khoảng độ 7 mét tôi ở hầm hầm chữ ổn hầm khoét hầm chữ ổn ờ, đấy ngay ờ, có một hầm ờ, lựu đạn tôi ở đấy lúc ấy chỉ dùng bằng lựu đạn hết ở bên này liên ở bên kia xuống ở bên ngang thì vào thì cái chỗ lúc mà còn một mình ông kiên này ông kiên là, là, là, là sợ mình không nổi ông trung đội trưởng này ông chạy ngang trên sân bóng thế này về chỗ này ông bắn xuống ông yên được hết năm thằng ngay chỗ đấy trong là ông bị gãy hai chân mới à, gãy một vỏ vai thì ông nằm tại chỗ rồi ông đi được nữa thì tôi không biết lấy không lấy à, ông xuống được vì cách nó khoảng 3 mét dưa lên là, là đạn nó bay trên mặt đất là không không thể lên được thế, thế mấy anh em ở ngoài vào cứu thì tôi cũng không không, không biết được lúc ấy tôi là bắt đầu tôi tấn công từ chỗ ấy ra toàn đít ở ngoài ngoài đường hoang chỗ là chung chết ấy thì là không mới quay vào quay vào họ lại để úp vào đằng sau nữa úp đằng này đằng bên, bên trong thế được kín hết thì tôi không biết làm nào nữa còn một mình thì à, súng thì mọng thì hết đạn thì dùng bằng lưu đạn này à, sau này hết đai cuối cùng coi như là họ trên nó nhảy xuống mình phải dùng uh, tay đấm dao à, lao găm để giết chết ba thằng ngay tại chỗ rồi đấy sau mới đó mới lấy thấy trung đội uh, C2 trung đội uh, ông cát ấy. tức là cát chết được, rồi trung đội để vào cứu lấy được uh, ông Trung Kiên xuống xong rồi lại mất uh, à, điều quân còn mỗi mình ông không lấy được mới xong cuối cùng là ông thành <coughs> thành gọi chúng tôi gọi là thành giả để vào cứu được lấy ra được à, một đoàn thì chết còn tôi lại tiếp tục tôi vào chiến đấu <coughs> vào chiến đấu thì cuối cùng còn có một mình chạy đi chạy lại rồi vòng quanh uh, cái sân bóng ấy thì còn mình mình thôi nhưng mà giết chết cũng nhiều lấy uh, hết đạn thì lấy súng của họ thôi không, không súng mình hết đạn thì lấy súng họ lưu đạn mình, mình hết bốn thùng lưu đạn Đấy. cứ ném xung quanh ấy họ vẫn cứ hòa liền họ họ mới kêu rồi bắt nói bằng tiếng tiếng Việt Nam mình bắt bằng được thằng nhỏ đừng bắn nữa cuối cùng tôi mới chuồn đi vào cái chỗ cái bụi rậm này cái nương cây cây dẹ bảo cái dẹ thì họ tìm không biết tôi đi đâu nữa trong cuối cùng thấy họ chạy sang bên này rồi sang bên bên à, đại đô rồi chịu tôi mới lên vò lên mò lên tôi lại bắn đằng sau ngày chết ngay chỗ đường ngang nhiều đấy ờ, có một mình rồi mà giết rất nhiều nhưng mà về họ nói tiếng tiếng Việt Nam mà bắt được thằng nhỏ đi đâu cũng phải bắt được xong rồi tôi về tôi báo cáo tôi không dám nói rồi dám nói hết lúc ấy quay ra thì bắt đầu họ đập tôi đau quá rồi mệt bởi vì là đánh nhau bằng tay bò Nhá, quay đoạn. ra là à. hai bên đánh nhau vâng hai bên đánh là nhau anh với cả bọn lính tàu ấy vâng đánh lính tàu tôi ngất tức là như này à. khi mà họ vào đấy quá đông yeah. Dạ. và muốn bắt sống anh thì anh trốn vào một cái bụi Dạ. thì họ đi vượt qua không tìm thấy yeah. Dạ. họ đi vượt qua về phía đại đội yeah. Dạ. thì khi đấy anh lại dùng súng bắn họ về phía đằng sau yeah. về phía đằng sau. đằng sau thì họ quay trở lại yeah. tức là cũng bắn được nhiều địch yeah. và họ quay trở lại và hai bên là đánh nhau vật nhau yeah. rồi anh kể tiếp đi ạ thế họ đập quá mạnh nên là tôi cũng bị vì vừa bị thương vào vai nữa là vì à, người là họ đập cũng bị ngất đó họ tưởng mình chết rồi thế là tôi ngủ ở uh, nằm đấy lúc tỉnh tỉnh dậy tôi mới bò ra lúc ấy tối rồi tối rồi thì mệt quá <clears throat> tôi mới xuống nhà bếp xuống nhà bếp bằng thầy đẩy có nước nóng nước nóng ờ, đun để mà uh, mổ lươn đấy thế là tôi bảo ông ấy cho tôi tắm tắm xong rồi nằm ở đấy họ đồ 10 giờ dạ, đêm thì từ từ đã từ từ vâng. đã khi anh tỉnh dậy thì anh ờ, về đâu để có nước nóng xuống nhà bếp nhà bếp của đại đội mình vâng đại đội đại đội lúc đấy lại vẫn còn có người à vẫn còn người nhà bếp mà thằng đẩy lên thì lúc ấy tôi không lên được hào đâu phải gặp thằng đẩy lên nhà bếp nó đang ờ, nó đâu biết mà ừ. nó lên đấy thôi mà à cái thằng yêu nó mới kéo tôi lên nhưng mà kéo tôi xuống ừ. Ờ, tắm năm đấy khoảng độ 10 giờ đêm ấy thì tôi tỉnh rồi rồi ờ, thấy biểu hạn tôi mới lên tôi lại tiếp tục tôi quay lên uh, chốt uh, chiến đấu tôi đánh chốt từ đêm đến sáng coi như là lúc ấy họ đi lại quay trở lại à. chốt lại à. một mình đánh à, một mình à, một mình lúc sáng ra là mấy thấy anh em với bên bên C2 với ngồi nhiều súng quá tôi mới chạy sang ờ, chạy sang thì không thấy người mình toàn thấy chúng ờ, thế thì tôi mới lao xuống cái búi rẻ ở bên bên bên này bên bên hầm địa đạo của đại đội ờ, lao lao xuống đấy đi giúp đi theo rừng xanh ờ, vì để tìm ờ, đồng đội của mình nên là tìm không thấy tôi lại quay lên chốt tôi không biết đường đi không biết đường đi đường nào mà đi ra nữa đi giáp thì hai thì không biết tiểu đàn ở đấy không biết bây giờ là tôi mới lại quay lại quay lại tôi lại dệt được một số nữa lại bán được hơn chục tiền nữa xong rồi mới lao xuống nhà bếp ờ, nhà bếp ờ, đại đội ở chỗ đấy là rất rộng nhá thì tôi bỏ xuống cho cái, cái vui cái dẹ xuống đúng không không không biết đi đường nào được mới nghĩ ra là... lúc đấy thì dưới nhà à, bếp đại đội không còn người nữa không còn người nữa vâng. còn có mình nữa không còn ai nữa thì tất cả đây cả đơn vị cả C2 C3 rồi C ờ, tiểu đoàn là không còn ai ở trên nữa thì tôi đấy anh em ở dưới vẫn nghe thấy có tiếng súng ờ, chắc chắn là là tiếng súng thằng yêu cho đến là lúc ấy tiểu đoàn mới lên tìm tìm mới biết tôi là ở trên ấy anh có nhớ được. anh vâng. có nhớ ai là người lên tìm không lên tìm là ông ông tiểu đoàn trưởng mấy ông uh, chính trị viên là không nhớ tên nhỉ ông uh, giảng ừ. chính đích thân đấy. tiểu vâng. đoàn trưởng và chính trị viên lên đi tìm ừ. thế lúc ấy địch nó rút Mỗi, rồi à anh vâng chính thức là, là hai ông ấy mới là, là hùng hùng gọi là hùng hùng yên bái đây ở ờ, ông quà chùa đây thông tin gì ờ thông tin đấy là ấy mới là mấy mấy anh à, trích sát nhảy rừng, lưng mấy trinh sát nữa thì lúc tôi không nhớ tiền đâu và mấy anh em mà lên thì tôi mới mới lấy thằng à, thanh thanh bị thương kéo xuống đang kéo một thanh thì bọn nó lên vờ mấy à, ra được khỏi đấy là tức là nó lại giả pháo san bằng cái chỗ đơi luôn nó cũng biết là ờ, tôi ở đấy mà thì cuối cùng là mình vừa về ra đến đám ruộng là vừa sàn bằng nhưng may là như thế này đấy là cái trận đầu tiên nhất còn trận thứ hai là về bản hòa ấy về bản hòa anh em ở là đại đội bảo thôi rồi phải lên ờ, bảo vệ kho muối của khu mới này này thì tôi bắt đầu tôi lên đến cái chỗ có cái đập ở bên dưới này bản hòa này thì tôi mới phát được hai cái hầm để anh em mà lấy ờ, cuối ra bờ sông để bảo vệ trên bờ sông thì ba anh em lên đấy thì thì ở, ở bên bờ sông hết có mình tôi ở giữa thì đêm uh, tối chập tối thì thấy uh, ba người xuống ba tiền mình nhìn thấy là sao năm cánh thì chắc là trúng rồi thế thì không biết làm nào nghĩ ra thì dùng bằng tay vò rồi không nổ súng nếu nổ súng thì lộ thì họ sẽ tấn công Đấy. đánh lên đánh được chết một thằng còn hai thằng nó bỏ chạy hai hai tên bỏ chạy một mình anh một mình một mình mà thấy ba thằng à. mà dám xông vào đánh à. nó đi chán xa nhau đấy mà à. xong là hai tên bỏ chạy đi, đi, đi, đi đằng trên này đi theo đường này chạy này lúc ấy tôi mới ngờ ôi ngủ đấy sáng hôm sau không thấy đồng đầy cả và sợ sợ mất kho muối nó, nó phá hủy kho muối ở đây rồi mới chạy lên tận đây kho muối ở kho muối bảo vệ kho muối trong không thấy gì tôi lại quay xuống cho cú chồng họ bắt đầu là nổ uh, họ, bắn họ, pháo họ tức là tàu ấy tàu ấy vâng. à, xong rồi là bắt đầu uh, địch bắt đầu là bắn pháo giá liên tục pháo không dậy được không đi đâu được không lên được khỏi mặt đất được Thế lúc ấy tôi mới run sợ rồi thì là vừa đói nữa thì hết pháo ra dàn họ không nổ nữa nhưng bắt đầu là mới gọi ờ, khoanh khoanh uh, nhà bếp ấy tức là, là mang ờ, nương khô ném cho ném ba bánh đan khô mà mà không trúng vẫn đòi mà không liên lấy được Đấy. cái cuối cùng mà ném nó, nó mới bỏ đến cái cái chỗ bùi rào rồi thì ném với chúng lúc ấy mới ăn được ba bốn cái, cái nước khô thì mới có khỏe lên thì bắt đầu anh em ở bên bờ sông rồi thấy ở bên sông bên này ấy, tức là nghe nó thổi kèn rồi rồi tè tí tè rồi thế là ôi thế thì là tấn công rồi tôi lúc ấy tôi mới rút <clears throat> mới bỏ ra rồi trời bỏ ra thì anh em đi hết rồi trận trên cũng thế mà trận dưới cũng thế rồi anh em chạy hết để xuống đến ờ, cổ mi cổ mi thì cái trận cổ mi tôi đánh hơi ác trận cổ mi ác liệt nhất được rồi trận đấy ở, ờ, ờ, <clears throat> anh em ở, ở trung đội tiểu đoàn bảy là ở trên đồi còn trung đội tôi là tiểu đội có ba bốn người cả thằng thị này thằng thị là mà anh là cùng đại đội với đỗ minh thủy vâng. là cùng tiểu đội luôn cùng tiểu đội ừ. Ờ. thị này là ở dưới đường sắt tôi ở bên trên cách đường sắt 4 mét có nó có có một một đôi nhỏ ấy 40 mét, mét chứ 4 mét thôi 4 mét dạ. dạ. vâng từ đây ra ngoài kia vâng, vâng thế thôi cách vâng. nhau bằng ấy vâng rồi vâng, còn anh bên trên là nhiều còn bên vừa chuối là bọn uh, trinh sát thì ở đấy trong lúc bắt đầu uh, họ mới tấn công xuống ở trên đuổi họ trên đuổi xuống nhiều hơn ở bên dưới nó đi theo đường sắt là rất nhiều thì mới bắn một phát V41 thì họ mới dừng lại thế xong mới có một uh, đồng chí quân của của tiểu đoàn 7 nó bị thương ở bên kia cầu thế không biết làm nào lấy lấy rằng này ra được về được qua cầu được thế vì nó bắn liên tục xong là thủy mới chạy liều mà chạy qua cầu thì cõng này sang rồi mới lấy, thủy lấy, dũng cảm và vâng, dũng cảm này dũng cảm ấy thì này xong là tôi cũng không biết anh em là là, là chạy hết cuối cùng còn một mình tôi thì họ mới lao xuống ở trên lưng chè họ xuống mà ở trên bên này vào thì tôi cầm AK mà tôi giọt bắn phát một phát một phát nào ăn phát đấy rồi khoảng độ chết mấy trăm tiền đấy không phải ít đâu tôi còn một mình không có ai nổi súng nữa thì tôi biết là một mình bên đằng sau tôi là họ bắn toàn bắn DK thôi tức là có một cái cây ờ, cây mai to rồi nó bắn san một con mộng đồi nhỏ ở bên đằng sau ấy san ờ, bằng xuống cây mai nó đổ hết nó, nó, nó trưởng trồi ở đấy nhưng mà nó cũng, tôi không ở trên rồi tôi nghĩ là chắc là không thể nổi còn một mình nữa này. rồi mới chạy xuống tìm thị không thấy thị đâu thì họ bắn tung cả đường sắt lên lịch sử quá này lại chết được còn một mình cứ làm nào mới nhảy xuống cái hố cái hố xí của của của của, của dân ờ, dân quân làm ở đấy ở dân dân làm làm đường sắt đấy thì họ mới đi qua luôn qua thì đi qua đấy thì tôi mới nhảy lên xong mới nhảy xuống sông lúc ấy nhảy xuống sông là họ cứ bắn theo theo bờ sông này theo bãi cỏ đi mà lúc ấy tôi lặn rồi tôi lặn đi ra ngoài rồi họ không nhìn thấy lặn đi một lúc thì, thì mới lên được lên thì sự súng thì mất không đi ờ, tay không về để một đoạn để nhặt được một khẩu ờ, nhặt khẩu được một khẩu súng xong bắt đầu mình đẩy lại lặn theo vừa sôi xuống sông nhưng họ ở trên trên này họ vẫn nhìn thấy mình chạy mà họ không bắn nữa thì không biết là mình ta khả năng nó nghĩ như thế nên là một mình thì nó không dám bắn thì về đến phố lu là mới gặp uh, mình ở à, gặp gặp pháo họ bắn pháo chặn rồi liên tục pháo dàn nó chặn ui giời không biết làm nào để cứ nhảy hố này nổ à, xong là nhảy xuống hố hố mìn đấy hô hô pháo ấy. Đầu đến uh, tối tối thì còn không biết đi ngủ thế nào để cho nó an tâm mà trong vào cái nhà hàng quần áo thì đã hết rồi rất tết còn vào cái nhà hàng có một cái áo của công nhân, tôi mới thay quần áo hết lại đi ra bờ sông mình ra lại gặp một cái ông già ông già người Việt Nam mình ấy đang run run ở đấy thì không biết nào rồi cho ông kéo ông vào hầm vào hầm trong ờ, tôi mới chạy ra không không có đường đi qua cái cái, có cái khe phú lu có cái khe có không có đường đi qua không biết đi qua đường nào được sắt thì nó nổ được ờ, xong mới đi rồi xuống vừa sông rồi có một cái thuyền, tôi mới đi theo thuyền đi qua được sang bên bên kia lên qua một quả đồi trong xuống đường đi gọi tìm đơn vị không thấy mãi biệt rồi thì mới nằm nghỉ đấy thì mới gặp rằng là hùng hùng cũng là hùng và chô này nguyễn bái này nên uh, bảo là tôi cũng nên tìm anh ừ, lúc ấy tôi mới, mới tìm ra đơn vị câu chuyện của tôi là đến đó hết câu chuyện của tôi đến đây là hết anh yêu có biết là Còn câu chuyện của anh rất chi là đặc biệt không tức là một mình một súng dạ. vẫn tiến công dạ. nhưng ở đây một mình không súng vẫn tiến công dạ. vâng à, anh Hoàng Ngọc Yêu dạ. họ Hoàng anh họ, dân tộc gì vậy họ Hoàng vâng dạ. anh dân tộc gì ạ dân tộc Tài dân tộc Tài vâng dạ. trước khi vào bộ đội thì anh yêu nhà ở đâu trước khi vào bộ đội là ờ, tôi có lúc ấy còn 18 tuổi dạ. tôi đã xác định là vào bộ đội là để, ờ, để, để bảo vệ nước nhưng lúc ấy bảo nhà mình ở đâu à? nhà mình lúc đấy ở đâu lúc nhà vẫn ở trên phong dụ ở đâu phong dụ ờ, Thường văn huyện văn yên huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái à? tỉnh Yên Bái tức là cách khá xa đây ừ. xa xa lắm xa ở miền miền núi mà xa miền núi ờ, nhưng ở xa đây là bao nhiêu cây anh có biết không khoảng bao nhiêu cây từ trong ấy ra đến uh, ngoài hút Văn Yên tức là 30 30 cây còn trừ Văn Yên đến đây thì nóng được ở chỗ Văn Bàn thì sang mà khi mà chỉ có một mình không phải một lần mà rất là nhiều lần yeah. Dạ. quay đi quay lại cứ còn có một mình mà anh cứ vẫn cứ cứ chiến đấu sao anh không tìm cách yeah. Dạ. anh không tìm cách anh uh, rút lui hay là nói nói tóm lại là anh rời khỏi trận địa mà anh lại vẫn cứ mải miết đánh nhau yeah. Dạ. có sợ không tìm cách lui nhưng mà không biết đường không biết đi đường nào không biết đi đường nào không biết ai đơn vị đi, đi, đi đường không nào không biết là anh em ở đâu à, anh em biết đi ở đâu vâng. nó mới khó chứ có sinh thế tức là phải hai lần đơn vị đi tìm vâng. là <laughs> hai lần Đấy. đi vâng. tìm à. và cứ mãi miết đánh nhau như vậy à. chẳng biết đi đâu cả thì lại quay à. lại lại đánh nhau tiếp à. mà anh cũng là cao số đấy cũng kinh khủng đấy bé con con thế mà à. thậm chí là bị nó đấm cho nó tưởng chết rồi à. lúc ấy à trong suốt như thế anh có bị thương không ừ. suốt cái khoảng đánh nhau đấy có bị thương không bị có bị à. bị như nào bị thương ở đâu bị ở đâu và ờ, vai là bị còn mông vai với mông là nó ờ, đấm cho hay là đã nó đập cho nó bị nó đập ờ, nó đập bằng tay thôi hả hay là dạ. nó cầm gì nó đập bằng bắn súng à bắn súng dạ. <clears throat> ngày đấy anh khi mà vào bộ đội bao nhiêu cân anh nhiên có anh nhiều có nhớ không lúc vào bộ đội tôi có 42 cân rồi à. 42 cân 42 cân ngày đấy là ông to đấy à. cũng là thuộc to bây giờ thì anh được mà bao nhiêu cân bây giờ tôi 50 cân 50 cân à. là Đẹp Lúc là... tôi là nhỏ nhất rồi bộ đội ừ. Lúc vào đấy đừng biết này Bắt lấy thằng nhỏ ờ. vâng Bằng câu chuyện của anh ờ, Có bốn hai ờ, Còn anh em là thế xong, hết rồi. Vâng, thế xong rồi đến khi mà về đơn vị rồi tổng kết lại ấy thì anh có được khen thưởng không? Có. Có. À, có huân huy chương. À thế à. à. Cái cái huân huy chương gì anh có nhớ không? Có nhớ huân chương hạng hai, huân chương hạng ba huy hiệu ờ, tuổi trẻ tuổi trẻ anh hùng bảo vệ anh tổ quốc bảo vệ tổ quốc vâng à. còn uh, huân chương hạng 2 à. Dạ. huân chương hạng 3 à. huân chương chiến công đấy huân chương chiến công à, hai cái vâng kể ra ấy, anh xứng đáng anh hùng lắm đấy dạ. căn cứ vào cái lượng địch tiêu diệt mà chưa đếm nhưng mà cứ thế à, tôi lại hỏi thêm một tí nữa dạ. khi ừ. mà huấn luyện đấy thì anh bắn súng ấy, đạt loại gì huấn luyện tôi bắn súng AK vâng B40 ừ. B41 cuối cuối 60 đạt loại gì đạt loại uh, ờ, loại nhất loại nhất ừ. nghĩa loại giỏi đấy ừ. bởi vì là tân binh nhưng mà vào cứ bắn phát chết thằng bắn phát chết ừ. thằng kinh thật tôi thì quen ở nhà thì tôi hay đi săn rồi wow ừ nó cũng có lý đấy nổ phát nào ăn phát đấy nổ phát nào nữa. Ờ. ở nhà đi săn thì anh yêu ừ. hay săn cái đi loại thú săn, gì rượt ờ, cỏ rượt rừng nó về nó phá ruộng phá nương à, ra là thế ừ. chạy là... qua mặt là chết rồi ừ. cứ chạy qua mặt là chết ừ. được một người thanh niên nhỏ bé với 42 cân và các bạn có thể à, nghe thấy là anh yêu nói tiếng kinh cũng chưa được sõi lắm và còn ờ, rất là tức là một cái cách diễn đạt rất là khó khăn nhưng mà câu chuyện thì thực sự là rất là cuốn hút bởi cái nội dung của nó và tôi nghĩ rằng nếu như tôi có khả năng hoặc là một nhà văn nào đó xem video này ghi chép nó lại để dựng lại hình ảnh của một người anh hùng tôi nghĩ rằng thực sự hoàng ngọc yêu của chúng ta là một người anh hùng người anh hùng bảo vệ nương bản của mình vâng xin à, cảm ơn anh ừ, cảm ơn chị à từ từ đã ngày mai quay trở lại trận địa từ ngày ấy đến giờ có lần nào anh quay lại không có có rồi ừ. mấy lần từ ngày đến đấy thì sau chiến tranh xong là lên à, dọn chiến trường một lần à. ừ cho đến bây giờ hơn 40 năm rồi không à, chỉ đó. Vâng. dọn chiến trường thôi à. quay lại dọn chiến trường có gì đặc biệt không anh à, chả có gì đặc biệt thôi mà lấy anh em qua hy sinh ở đấy dọn xuống để chôn cất nó đưa anh em mình à. về à. nó có bỏ anh em nó lại không à, anh em mà nó không bỏ đâu à, nó không nó, bỏ nó, nó, nó, nó cũng mang hết, hết đi rồi nó mang hết nó mang hết rồi ngày mai về bây giờ anh có cái tâm trạng không tâm trạng Còn. rất nhiều liệu tối nay có ngủ được không vâng mai về đi vào thì sẽ tôi sẽ dẫn dắt đến tận chỗ đến chỗ chỗ nào mà tôi ác liệt nhất thì tôi sẽ dẫn chị vâng. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng. vâng à, và như vậy là ngày mai quay trở lại trận địa thì quý vị và các bạn cùng với chúng tôi à, sẽ được đến như lời anh Hoàng Ngọc Yêu vừa chia sẻ sẽ dẫn đến cái nơi ác liệt nhất vâng à, và bây giờ thì ờ, một lần nữa xin ờ, cảm ơn đồng chí Hoàng Ngọc Yêu dạ. và xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.